现在都搞不起。 Chào các chị đã đến với buổi livestream của shop rẻ và đẹp các chị nhé. Hôm nay em sẽ livestream để giới thiệu đến các chị một loại kem nền thần thánh mà đang được chị em săn lùng năm 2018 rất là nhiều. Đấy là kem nền BB Stretch các chị nhé. Kem nền này có giá niêm yết là 315 000 hạn sử dụng được 3 năm và một thói này các chị có thể sử dụng được hơn một năm các chị nhé. Và đây là hộp kem nền BB Stretch đây ạ. Phía bên trong sản phẩm sẽ có một thẻ bảo hành và cũng như là đền tiền cho chị nào 10 triệu nếu như cắt phát nếu như các chị phát hiện bên trong thỏi kem nền BB chất này có nhiễm trì hoặc là thủy ngân các chị nhé và một giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là tác công dụng của sản phẩm kem nền BB chất này ạ. Và đây là thỏi kem nền BB chất các chị nhé. À, giá niêm yết của sản phẩm là 315.000 Nếu như chị nào hôm nay chia sẻ bài viết này cũng như để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này em sẽ miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các chị Chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này các chị nhé đây các chị có thể thêm bên trong sản phẩm sẽ có một tem chống hàng giả của sản phẩm và cái kem nền này sẽ có hai đầu cho các chị đầu thứ nhất là đầu chổi cọ bình thường các chị mua một chiếc chổi cọ ở bên ngoài thị trường giá đã là hơn 100 nghìn một chiếc đầu cọ như thế này rồi mà để được mềm như thế này chỉ phải hơn 100 nghìn rồi mà bây giờ các chị mua một thỏi kem nền này giá niêm yết là 315 nghìn các chị đã được uh, ngay một thỏi một thói kem nền cũng như là một đầu chối cọ rất là tiện lợi cho các chị rồi giá niêm yết chỉ có 315.000 thôi chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này ạ bình thường các chị trang điểm để đi ra ngoài đường sẽ mất khoảng độ tầm 30 phút đến đến một tiếng các chị mới có thể trang điểm xong nhưng nếu như các chị sử dụng kem nền BB Stitch này các chị chỉ cần mất 4 đến 5 giây là các chị đã có thể trang điểm xong rồi thay thế được mọi kem nền phấn phủ cũng như là kem che khuyết điểm cho các chị rất là tốt nhá bây giờ em sẽ test thử kem nền thần tánh BB Stretch này cho các chị để các chị có thể biết độ uh, độ che phủ cũng như là kem nền thần thánh này nó như thế nào các chị nhá Chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại Để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này Cũng như là các chị chia sẻ bài viết này Các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi luôn nhé Bây giờ em sẽ test qua để cho các chị hiểu rõ hơn về kem nền thần thánh BB Stitch này nhá. Đây ạ. Ví dụ đây là nám, đây là tàn nhang, đây là lỗ chân lông to và đây là những cái mà khuyết điểm các chị muốn che trên khuôn mặt của mình nhá. Đấy ạ. Và đặc, đặc biệt cái kem nền BB sổ này có thành phần chống nắng rất là tốt. Ngoài thành phần chống nắng nó còn giúp cho mình kiềm nhờn ở da mặt của mình. Ví dụ như chị nào mà mùa hè à, tiết nhiều mồ hôi thì nó sẽ giúp cho mình kiềm nhờn cũng như là chống nắng và đặc biệt là nó còn có thành phần là giúp cho da của mình căng bóng cũng như là xe kít lỗ chân lông làm da căng bóng sáng mịn rất là tốt nhá. Giá niêm yết là 315 000 Chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại, để lại số điện thoại ngay dưới bài bài viết này là được nhá bây giờ em sẽ test đây ạ đây các chị có thể lấy một lượng kem vừa phải à, bôi vào những cái vùng mà các chị muốn che khuyết điểm nhá nó sẽ thay thế được mọi kem nền phấn phủ cũng như là kem che khuyết điểm cho các chị luôn nhá và các chị à, lấy đầu chổi cọ bên này các chị tán đều phấn ra để giúp cho cái phấn này nó thẩm thấu vào sâu bên trong cũng như là nó là được à, một chỉ một lớp mỏng cho các chị thôi đấy các chị có thể thấy ạ chỉ cần mất vài giây là các chị đã có thể trang điểm xong rồi thay thế được mọi kem nền phấn phủ cũng như là kem che khuyết điểm cho các chị luôn mà còn có thành phần chống nắng rất là tốt nên là những chị nào mà công việc phải đi ngoài đường cũng như là các chị mà à, hay đi ra ngoài đường nhiều thì sẽ chống nắng cho các chị rất là tốt luôn nhá khi các chị uh, trang điểm xong như này nó sẽ thẩm thấu luôn cho các chị rồi nên là hoàn toàn yên tâm không gây cảm giác bích dích gì cả và nó còn kiềm nhờn cho chị rất là tốt luôn nhá đấy ạ những chị nào mà lỗ chân lông to nó còn giúp cho mình được xe khít lỗ chân lông rất là tốt đấy các chị có thể thấy ạ à, chỉ cần một lớp vừa phải như này thôi là các chị đã có thể trang điểm xong rồi mà không cần cầu kỳ đến kem nền phấn phủ cũng như kem che khuyết điểm nhá nhỏ gọn nhưng mà rất là nhiều công dụng chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này thôi nhá à, nếu như chị nào chia sẻ bài viết này các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi luôn ạ em sẽ đọc qua 10 công dụng cho các chị để các chị có thể hiểu rõ hơn về cái kem nền thần thánh này nhá công dụng làm sáng da này chống nắng tự nhiên này kiểm soát dầu cấp ẩm cho da chống lão hóa giảm mụn làm trắng da làm mịn da và dám thâm đỏ trên da cho các chị luôn nhá nhỏ nhưng mà rất là nhiều công dụng cho các chị chị nào đặt hàng chỉ cần làm đúng cú pháp là bình luận kem đền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này giá niêm yết là 315 000 nếu như các chị chia sẻ bài viết cũng như để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này Các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi luôn nhá à, Và em nghĩ là chị em mình ai cũng nên có một thỏi trong túi của mình rất là tiện lợi Đi đâu các chị cũng có thể mang đi được Đi chơi, đi du lịch, đi làm đều có thể mang được rất là nhỏ gọn Thay thế được mọi kem nền phấn phủ và kem che khuyết điểm cho các chị luôn Chỉ cần một thỏi kem nền BB Stretch này thôi rất là tiện lợi Và đặc biệt là nếu như các chị mà đi ra ngoài đường gặp trời mưa hoặc là các chị đi tắm biển à, gặp nước thì riêng cái sản phẩm này không bị trôi một chút nào các chị yên tâm luôn nhá Đấy, rất là tiện lợi. Bây giờ em sẽ test qua lại một lần nữa cho các chị để các chị có thể biết độ thần thánh của nó như thế nào. Chị nào đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại, để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này nhá. Và điều đặc biệt là cái kem nền này kể cả các chị da bị dị ứng hoặc da mẫn cảm đều có thể sử dụng được rất là an toàn luôn nhá vì là ngay bản thân em da của em rất là mẫn cảm và em cũng đang sử dụng rất là ok luôn được nghiên cứu kiểm định rõ ràng rồi mới đưa ra thị trường nên là các chị hoàn toàn yên tâm nhá đây là cái tẩy trang của em và bây giờ em sẽ tẩy trang qua cho các chị để các chị có thể biết được uh, là em không bôi một chút phấn nào và em chỉ tiết cái sản phẩm kem nền BB Stitch này cho các chị thôi đây ạ à, đây là cái bên em vừa test cho các chị và các chị có thể xem đây là cái phấn em vừa test cho các chị nhá và em sẽ tẩy trang bên mặt bên này cho chị để biết chị biết là em không trang điểm một chút nào đấy ạ đấy đây ạ và chị nào đặt hàng thì lưu ý chỉ cần bình luận là kem nền kèm số điện thoại Để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này cũng như là chia sẻ live stream này Thì các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi nhá Đây các chị có thể xem ạ, không có một chút nào nhá em sẽ tẩy nốt bên này và sẽ test lại cho các chị lần nữa để các chị biết là độ thần thánh của kem nền BB Strict này nó như thế nào nhé Chị nào đặt hàng thì comment là kem nền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này Bên em sẽ miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi cho các chị luôn nhé và đây là kem nền đấy ạ Rất là nhỏ gọn cho các chị và rất là nhiều công dụng Em sẽ test lại cho các chị để các chị biết là à, độ thần thánh của nó như nào nhé Ví dụ đây là nám này Đây là tàn nhang này đây là lỗ chân lông to và đây là những cái khuyết điểm mà các chị cần muốn che trên khuôn mặt riêng mà các chị sử dụng kem nền BB Strict này rồi thì chắc các chị không cần phải sử dụng kem nền à, phấn phủ cũng như là kem che khuyết điểm nữa mà chỉ cần sử dụng một thỏi kem nền thần thánh BB Strict này thôi các chị đã che được hết mọi khuyết điểm của trên khuôn mặt của mình rồi nhá đây ạ các chị lấy một à, một lượng vừa phải kem nền này thôi các chị à, bôi vào những cái vùng mà các chị muốn trang điểm cũng như là các chị muốn che đấy một lượng như này vừa phái rất là móng và một thói này các chị có thể sử dụng được hơn một năm chống nắng rất là tốt luôn này các chị hoàn toàn yên tâm đi ngoài nắng không bị bắt nắng một chút nào và còn được uh, có một đầu cọ rất là tiện lợi cho các chị mà giá niêm yết chỉ có 315 nghìn thôi ạ Đấy, chị nào đặt hàng thì comment là kem nền kèm số điện thoại Để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này các chị nhá Khi các chị tán ra thì nó đã thẩm thấu luôn vào rồi Không gây cảm giác bĩnh dích gì cho các chị luôn nhá Và che được hoàn toàn những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của các chị và ngoài cái tác dụng là che khuyết điểm thì nó còn giúp cho các chị là chống nắng và cũng như là xe kít lỗ chân lông làm cho da của mình được trắng sáng đồng đều màu hơn nhá đây ạ đấy các chị có thể xem ạ che được hết những cái khuyết điểm mà em vừa vẽ ra trên mặt luôn rồi chỉ có mất vài giây 3 đến 5 giây thôi là các chị đã có thể trang điểm xong rồi và tự tin đi ra ngoài đường với một thỏi kem nền BB Stretch này thôi chị Chị nào đặt hàng nhớ là chia sẻ bài viết các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến nơi tận nơi luôn ạ. Và đặt hàng chỉ cần comment cho em là kem nền kèm số điện thoại để lại số điện thoại ngay dưới bài viết này. Các chị sẽ được miễn phí tiền giao hàng đến tận nơi nhé.